tuy cho có cả mô nhưng anh em uh, liên tục uh, thể hiện <laughs> làm diễn viên được uh, ông cảnh <laughs> cả đã cả áp bơ cả xương xanh rồi quá tiếp tục mai quay tay vừng mai sẽ đến có cá có cá ngoài đường nữa đẩy ra đâu để cho lâu ờ hay là cái Đấy, cầu thủ cân thủ này là hết tất cả các giải của <laughs> giải cầu cả nhoại năm nay đấy. hai làng đó, hai làng lên Hai làng, hai làng gửi. Ờ, lên đang mua tạc. Thằng sống luôn, để nhái luôn chứ. Gửi chứ. Gửi rồi, gửi đâu đấy. Rồi ghi tên rồi. Danh không? Danh. Rồi, bỏ dài. Danh rất là cực kỳ đời anh. Ừ, chưa biết vậy nhất là một con cá sợi mồm sợi là nhảy ô răng răng ô làm tiếp đi làm tiếp chưa các bạn đang kia có con cá da xanh chứ không phải cá xương xanh chúng tôi đang đi săn cá da xanh cá da xanh tôi ngồi đây ngâm cá với ra cần đi <laughs> rồi cả này ngăn luôn rồi đến cầu đến cầu tổng môi <laughs> chị nào viên rồi chị ra chị đuổi cất đi <laughs> hướng dẫn hướng dẫn headshot thì ờ, còn còn phải câu chứ dạ có chứ rồi rồi rồi cảm ơn chị nha Được mấy con đấy anh? Một con đó, hôm nay em được ba con à? anh <laughs> rồi Ba con đấy à? Vậy là vợ kế hoạch rồi đó <laughs> Ừ, được rồi Vợ kế hoạch rồi Ờ, vợ gạch rồi Không ba con, tỉnh cũng vợ luôn Ba con có hai con đúng không lấy dài lấy dài anh ơi lại cũng anh ơi đang bị ờ, đỏ ôi cả nang một tạc nhất luôn nhất luôn ờ à. đỏ Bao nhiêu được gần ờ, ờ, ba lần, À, ờ. hơn ba lần á hả? Được 3 lạng. Ừ. Hãy subscribe cho thôi mưa thôi che cả hai con hai con con thứ hai cả đi ăn toạc má thịt đi chứ ăn toạc luôn đi hả ăn toạc mang luôn toạc mang luôn hả à, <laughs> à, à, à. anh lấy hết dại luôn lấy dại luôn cả đi ăn chi ngon có à mua tạc à cả đi ăn mua tạc thôi nướng thì có của đạm cháy quá này của anh ơi Đó. nhưng mà khủng nó không phải nó nói bao nhiêu khủng không rồi anh này ừ gì chưa ok Ủa, được lên tivi nhìn mà anh các em bố tướng lên tivi mà à đúng rồi lên tivi là được kiểm đóng chưa đâu không, không. sọc luôn nè đi sọc luôn mà vừa vô mà con cả nó xài mũi à quán nó cầm mũi lên về nên lắm đó dạ. dạ dạ thôi ba đấy dạ thôi chú bạn bé phen cái bi vô cái phen cái bi vô mình còn đi xa nói lúc đó mà thắng chứ không đồng thì gian à, dạ, câu à, dài đã kết thúc bây giờ là đến phần à, trao dài wow. hôm nay sóng lớn quá nên cả nó không áp bơ các bạn đây là đấu lại chạy nhi để dạy chia à, thay

mày <laughs> đừng làm nhân dài chứ họ mới nhau đừng kiểu em nè Thôi mình nói mình đau cho thịnh chứ Tại người đeo ai Tại người qua Tại người qua Chỉ mà rung cái nữa đang rung Mình đau cho thịnh Mình đau cho thịnh Cười cười cười cười cười Cười cười cười Đây giày dắt đây Dài thực sự Đúng rồi dài dắt Đấy là đếm cái dài đi Ờ dài đi mày Dài Ai Dài Áo vang đúng vua không? Được dài áo vang đúng vua đừng chạy ghi lên loại nó đừng lên kết thúc ờ, dài câu nhọi anh em đeo câu dài là thế mai một lên người nam mình tỉnh dàn dương xa nữa mình gọi nó chưa chưa chưa là không chiều chấp nhận tới cả cái đống mới để cái mấy câu ngang để mua đống á bắt đầu đi đi biển hết đi biển một cái giá thì mình mới bồi được hai là hay là đi là không đẹp không lại được